đời giàu nửa đời áo gầm gành mưa gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư u sầu tìm men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ áo huyết mà đâu biết em cũng tiến trên đất trời ngàn mình diệu đừng nào bơi tổn thương bấy lâu nguyện thân trai một đời bóng có góc trời mờ xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một sâu nửa đời âu gặp ghềnh mưa gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư u sầu tìm men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phú vàng tiên trên đất trời ngàn bình diệu đừng nào bơi tổn thương bấy lâu nguyện tân trai một đời bóng cơ gạo trời mờ xa gió mưa trắng mờ thôi kiếp này chọn một giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần mình lê bước lạc vào giấc mơ áo huyền mà đâu biết em phú vào thiên trên đất trời ngàn bình rượu được nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trai một đời bóng chọn cuộc đời một mình tôi vẫn bước đi về về